chào anh em nhé ở cái video này để tôi lại uh, giới thiệu cho anh em một cái à, cách mà anh em đi uh, lắc tài xỉu hay là một cái mẹo mà anh em đi đi, đi lắc tài xỉu anh em uh, có những cái tỷ lệ hay có những cái phần trăm mà anh em thắng rất là cao nhé đấy thì uh, như anh em uh, đi lắc tài xỉu anh em biết rồi anh em đi lắc tài xỉu thì anh em biết rồi khi mà anh em đi lắc tài xỉu anh em mà có những anh em nào nào mà anh em lắc cái bộ hột của anh em đã phá được cái hột tài xỉu rồi thì à, không nói làm gì đấy, còn những anh em nào mà bộ hột của anh em vẫn chưa chưa phá được cái thế hột tài xỉu hay là đến những cái thế hột tài xỉu đó mà bộ hột của anh em không thể đi theo ý muốn của anh em được thì uh, anh em sẽ rất là bị thì anh em sẽ rất là bị uh, gọi là anh em rất bị uh, tâm lý rất tâm lý thì uh, nó ảnh hưởng rất là cao đến với cái, cái cuộc uh, chơi hay là cái uh, cái bàn chơi đấy của anh em nhé đấy thì ờ, anh em nào mà chưa lắc được hay là anh em nào mà chưa tìm thấy cái bộ hột tài xỉu mà dành cho anh em đi lắc tài xỉu thì anh em ờ, theo dõi cái video này anh em mà ờ, nếu mà cảm thấy cái bộ hột của tôi chia sẻ cho anh em nó hiệu quả nó phù hợp với sân chơi của anh em thì anh em cứ alo tôi qua số điện thoại trên màn hình hoặc là anh em kết bạn zalo tôi sẽ chia sẻ cho anh em và tư vấn cho anh em Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu này nó là cái bộ hột tài xỉu hay Đấy, vì sao nó lại bộ hột tài xỉu hay thì à, tôi sẽ nói qua về cái cái tính chất và cái à, cách mà cái bộ hột tài xỉu này nó khi mà anh em chơi nó hiệu quả như thế nào Đấy, thứ nhất là cái bộ hột này nó là hoàn toàn không tăng nhé thì à, không tăng như nào thì tôi sẽ thử luôn cho anh em Đấy. thử à, thứ nhất thử nam châm cho anh em hột thì à, rất là đẹp nha anh em nhé hột thì rất là ok thử cho anh em nước muối ừ, chưa được muối anh em à, đợi tôi một chút cho thêm muối Đấy. cho thêm uh, muối vào đó vừa nãy ra chắc là chung là vừa nãy chắc là không không à, để ý nên là cho hơi ít muối nên là nó chìm đấy cho thêm muối vào thì nó sẽ nổi nhé lau bộ hột này ok à, tôi bảo tôi sẽ test cho anh em test cho anh em cái ờ, bộ hột tài xỉu này Đấy, trước khi vào test cho anh em cái bộ hột này thì tôi sẽ nói qua cho anh em về cái bộ hột tài xỉu này nhá. cái bộ hột tài xỉu này là bộ hột tài xỉu hay khi mà anh em đi lắc tài xỉu thì cái tỷ lệ của nó đi rất là đều cho anh em đến tầm 90 phần trăm cho anh em Đấy. đi cực kỳ đều và thứ ba à, thứ hai nữa là cái bộ hột này anh em lắc đều tay thì cái tỷ lệ ra bão của nó cũng khá là cao Đấy, và cái cuối cùng nó chính là cái cách mà anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu và gặp những cái thế hột tài xỉu khó nó đồng thời nó sẽ lắc theo ý muốn của anh em luôn Đấy. ví dụ ví dụ như cái thế hột 554 này Đấy, ví dụ thế hột 554 này là bắt buộc là anh em phải à, bắt buộc anh em phải phải phải ờ, giữ được tài đúng không cái thế hột này cái mặc định của nó là anh em nó sẽ xuống xỉu Đó. thì tôi sẽ thử lắc cho anh em xem là nó về gì anh em chỉ cần lắc cái cách lắc bình thường thôi Đó, một bốn sáu một xíu nữa thì xuống uh, xỉu và cái thế bốn bốn năm nha và cái thế bốn bốn năm cái thế này anh em lắc thì anh em cũng phải giữ được tài thì anh em mới được ăn này giữ tài cho anh em mình ăn đó 553 Đấy. nếu mà anh em nào mà không tin thì anh em cứ cầm nắp chén hột của anh em ra anh em thử 554 và 555 anh em lắc anh em lắc bình thường thôi Đấy, anh em lắc bình thường như tôi lắc vừa nãy thì là anh em sẽ thấy được là nó về tài hay là về xỉu nhé mặc định của nó tầm 80 đến 90 phần trăm là nó xuống xỉu Đấy, anh em phải giữ được tài thì anh em mới ăn nhé đây là cái thế hột tài xỉu khó mà có rất là nhiều anh em ngồi ở những sòng sới hay là ngồi ngoài Đấy, anh em để ý rồi đến những cái thế hột tài xỉu khó anh em mà không lắc được lên Đấy, hay là không lắc được xuống hay là không lắc được theo ý của anh em ấy, thì anh em sẽ bị thua Đấy, thậm chí là thua rất là đậm đó đấy là cái ờ, cách phá thế hột tài xỉu khó của cái bộ hột tài xỉu ờ, bộ hột tài xỉu hay này Đấy, với bằng cái cách lắc bình thường thôi anh em chỉ cần cắt lắc bình thường Đấy, và cái bộ hột tài xỉu này thì là 100 phần trăm là không tăng nhá Đấy. Đấy, thì chén tài chén xỉu Đấy, vừa tài đúng không xuống xỉu giờ lên tài 80 phần trăm là lên tài đây nó không lên tài Đấy, nó không lên tài mà nó đứng ở cái xỉu nhưng mà nó lại về bão Đấy, về bão tam Đấy, bão tam anh em nhé Đấy, thì à, nó sẽ chỉ đứng cho anh em một chén thôi Đấy, chén sau chắc chắn rồi chén này thì đảm bảo với anh em luôn 80 đến 90 phần trăm là nó đứng ở chén à, đứng ở tài đó ba bốn năm đúng không anh em đó. thì chén sau tất nhiên rồi nó sẽ là về xỉu hai hai năm đúng không anh em đấy là cái tính chất của cái bộ hột tài xỉu này nó đi lên cực kỳ đều cho anh em anh em lắc đều tay cái tỷ lệ ra bão cực kỳ cao và cái cách giữ tài giữ xỉu cũng như vậy thì anh em cái cách giữ tài giữ xỉu anh em lấy hột đấy, thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em và chia sẻ cho anh em cái cách lắc sau đấy, thì trên video này tôi sẽ thử cho anh em tôi test cho anh em thôi đấy, đang xỉu đúng không em tôi sẽ test cho anh em giữ xỉu xỉu Đó, tiếp tục lại là xỉu tám nút 80 phần trăm nó là xỉu mở cho anh em 234 tiếp tục 80 phần trăm là xỉu 136 80 phần trăm 124 hột vẫn còn lăn Đấy, trái này lên tài đó đây là cái bộ hột tài xỉu hay mà anh em sử dụng cái cách lắc bình thường Thế thì anh em cũng có thể phá được những cái thế hột tài xỉu khó mà anh em thường hay gặp ở những cái sân chơi hay những cái sòng sới mà anh em đi lắc nhá đấy thì uh, cái video này tôi chia sẻ cho anh em cái mẹo lắc tài xỉu đấy, và cái cách lắc tài xỉu uh, mà nó đi theo ý muốn của anh em đặc biệt là cái cách lắc